Hello. Hello, hello, hello. Xin chào anh chị em. Có lẽ là anh chị em đang rất là hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Toàn bộ cái lợi nhuận, toàn bộ thành quả trong suốt thời gian vừa qua chỉ trong hai phiên thôi nó đã biến thành cho bụi đúng không ạ? Hai phiên thôi ạ. Mọi thứ trong hai phiên là gần như mọi thứ đã biến mất trong thị trường chỉ có hai phiên duy nhất hai phiên ạ thị trường hiện tại chúng ta đang thấy là giảm 38 điểm và rất nhiều cổ phiếu đang có mốc mé giảm sàn quan sát ở đây nhiều cổ phiếu đang giảm sàn và Dũng biết rằng nhiều anh chị em không biết là chúng ta học được bài học gì trong cái hôm nay đặc biệt là trong thời gian vừa qua anh chị em học được những bài học gì ạ học được mấy học gì ạ khi mà cái việc mà cái chiến lược mà bán dần ra cổ phiếu á, để giúp cho chúng ta tránh cái áp lực khi mà chúng ta càng áp lực thì chúng ta cần phải bán ra càng áp lực thì chúng ta phải bán ra một vài các bạn có hỏi là con dũng có nên bán hay không hay bán này đợi nó hồi để chúng ta gì ạ đợi hồi để mới bán khi mà bị áp lực thì tốt nhất là phải bán chứ không có lý do nào khác ở đây không phải là gì ạ đến bây giờ chúng ta mới hỏi là bán thì ờ, liệu có trả lời được không ạ đến hôm nay nó ép chúng ta phải bán Dũng hay nói câu chuyện đó là đừng để bao giờ thị trường ép chúng ta phải bán vì khi thị trường mà ép chúng ta phải bán <clears throat> là chúng ta sẽ không thể thành công được trên thị trường đúng không các bạn biết rằng là trong thời gian vừa qua Dũng đã nói rằng là đến lúc mà Dũng đã nói rằng là Dũng nói thật nhanh đã nói được những cái bài học mà bán dần ra chẳng nhẽ lại bảo là phải bán phải bán phải bán thì điều diễn ra thì ở đây chúng ta đã có một cái sai lầm đầu tiên đó, đó sai lầm anh chị em chỉ tập trung vào cổ phiếu thôi phần lớn chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu thôi chứ không tập trung vào thị trường chung đúng không khi mà chúng ta tập trung vào cổ phiếu thì chúng ta bỏ qua thị trường chung nhưng khi thị trường chung mà giảm điểm thì tất cả các cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh vậy đó là một trong những cái à, lý do khiến rất nhiều anh chị em bị thua lỗ tập trung vào cổ phiếu thì cổ phiếu có thể là không giảm nhưng khi mà thị trường chung giảm mạnh thì điều gì sẽ diễn ra khi thị trường chung giảm mạnh thì phần lớn các cổ phiếu cũng giảm theo và giảm rất là căng đấy là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được là cần phải hiểu rõ được là phải xử lý như thế nào phải có những kiến thức về cơ bản đặc biệt là kiến thức về tâm lý hành vi kiến thức về thị trường nó vận động như nào còn nếu chúng ta chỉ học kiến thức về gì ạ là mới cái đường uh, phân tích kỹ thuật á phân kỹ thuật các bạn cũng sẽ sai phân tích cơ bản thì càng sai và chúng ta cần phải kết hợp giữa phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật phân phân tích về tâm lý hành vi cũng như là những chiến lược đầu tư thì chúng ta mới gì ạ mới có thể chiến thắng thị trường bán dần làm sao chúng ta được trong bán dần thì chúng ta gọi là phân tích cơ bản làm gì có trong phân tích về kỹ thuật làm gì có đúng không không có đúng không thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là trong đầu tư chứng khoán thì anh chị em nhớ cho Dũng là thị trường chung là một trong những phần quan trọng nhất để chúng ta biết rằng là nếu thị trường chung đạt đỉnh cổ phiếu bắt đầu có những rượu phân phối từ phiên thứ ba trở đi là chúng ta cần phải giảm hết giảm bớt tất cả đặc biệt là margin thậm chí là chúng ta chỉ để 50% lợi nhuận cho nó biến động thôi 50% lợi nhuận cho nó biến động thôi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là áp lực chúng ta sẽ để bớt đi rất nhiều vậy khi mà chúng ta hôm nay chúng ta bán bán đi ạ chúng ta thoát chúng ta bị lỗ chúng ta giảm đi ngày mai nó giảm tiếp chúng ta chưa bán ngày mai giảm tiếp và chúng ta phải bán thì ngày kia bắt đầu nó lại tiếp tục một chu kỳ mới nó hồi mới chúng ta có dám mua vào hay không ạ hay là chúng ta đang để gặp nhấm nỗi đau mà chúng ta đang phải trong thời gian trước đó và anh chị em đã hiểu được ý nghĩa của việc mà khi mà thị trường chung nó đang nóng nhất khi mà thị trường chung nó đang người người hô nhà nhà hô tất cả mọi người đang nói về nó thì đáng lẽ chúng ta cần phải dạ, thoát ra rồi thay vì chúng ta gì ạ lại tiếp tục hỏi là có bán được hay không đợi nó hồi vậy hồi nếu hôm nay Dũng không chia sẻ nếu một hôm nào đó Dũng không nói về thị trường thì chúng ta cứ đợi khi nào ạ nếu nó không hồi thì sao nó không hồi sao nên toàn bộ thành quả chúng ta sẽ mất rất là nhanh ở đây Dũng có nói anh chị em là khoảng độ sau bao nhiêu ạ sau cái khung thời gian sau cái khung thời gian buổi chiều hôm nay nếu nó hồi các cổ phiếu nó hồi đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng hồi thì cái gì à, khả năng thị trường sẽ hồi vào trong tới còn nếu chưa hồi mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ để đợi nó hồi thì nguy hiểm lắm ạ à. nên ở đây chúng ta thấy là hãy bán ra và đợi nó hồi để chúng ta tính tiếp chứ không phải là đợi nó hồi để gì ạ không bán ra để đợi nó hồi bao anh chị em là có một cái tư duy là gì ạ chỉ đợi cổ phiếu hồi và mong muốn cổ phiếu hồi để bán ra thay vì chúng ta bán ra trước để xem nó hồi như nào để chúng ta có thể mua lại sau thì đây là một tư duy rất là quan trọng tức là chúng ta đợi khi nó hồi để chúng ta mua lại sau chứ không phải là đợi nó hồi để chúng ta bán ra có hai cái bán ra khi nó hồi là một câu chuyện là với những anh chị em đã gì ạ đã có gì ạ đã có cổ phiếu rồi đã chỉ có một lượng cổ phiếu nhỏ thôi ạ lượng cổ phiếu nhỏ thôi còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn đang căng cứng về margin đang căng cứng về khối lượng cổ phiếu mà lại không bán ra để đợi nó hồi thì đó là lý do chúng ta sẽ gì ạ mất tiền đấy ạ mất rất nhiều tiền là khác không phải mất tiền nữa chúng sẽ nói anh chị em là cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu gì ạ bét bảng ở đây chúng ta sẽ nói về cổ phiếu dẫn đầu ở đây anh chị em sẽ nhìn đến một chút này những cái cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong thời gian vừa qua đó là cổ phiếu VPBank ạ nó giảm rất là ít giảm rất ít khi đó mà chúng ta nhìn thấy là nó tăng từ 30 lên đến 72 hơn 100 phần trăm trong khi đó cổ phiếu mà nhiều anh chị em yêu thích đó là cổ phiếu bét bảng cổ phiếu Vietcombank thì nó lại chẳng tăng chút nào ạ thậm chí là nếu chúng ta mua với những cái phiên bứt phá như bên xỉa sách ao như này thì chúng ta vẫn bị lỗ như bình thường trong khi đó cổ phiếu kia nó có bị lỗ đâu ạ à. vẫn cứ tiếp tục tăng nó có điều chỉnh điều chỉnh một chút ạ à. nên ở đây thực sự các nhà đầu tư khốn khổ nó ở góc độ này này một là chỉ, chỉ thích mua những cổ phiếu giá rẻ hai chỉ thích trung bình giá xuống ba là chỉ mua những cổ phiếu bét bảng vì nó chưa lên bốn là gì ạ à? mua ở những giai đoạn cuối của chu kỳ đó là lý do chúng ta sẽ mất tiền và mất rất nhiều tiền đấy là dạng cổ phiếu đầu bảng dạng cổ phiếu đầu bảng thứ hai chu kỳ dẫn dắt thứ hai anh chị em có thể thấy là thứ nhất là cổ phiếu gì ạ Hòa Phát cổ phiếu Hòa Phát thì nó cũng tăng ở cái nhịp đầu tiên là nó tăng từ bao nhiêu từ 25 25 sau đó thì nó tiếp tục tích lũy ở trong vùng 34 35 này và nó tiếp tục đi lên tiếp nhưng chúng ta biết rằng là cổ phiếu này rõ ràng so với mấy nhóm cổ phiếu khác như GAT thì điều gì dẫn ra nó vẫn chưa vượt qua mặt đất đây mặt đây, là mặt đất của nó nó vẫn chưa vượt qua và chúng ta thấy rằng là nó vừa nhúc lên một chút chúng ta lại nhảy vào chúng ta mua nên ở đây thấy là việc mua cổ phiếu dẫn đầu và mua cổ phiếu bét bảng nó làm cho chúng ta gì ạ à? có gì ạ à? có sự chênh lệch nhau rất là lớn có những anh chị em kiếm được nhiều trăm phần trăm nhưng có những anh chị em là trong những phiên giảm này chúng ta lại bị thua lỗ thu ngược lại ạ à, thua lỗ nhưng ở đây Dũng muốn nói là có nhiều anh chị em đã kiếm được lợi nhuận hàng trăm phần trăm những cái việc mà chúng ta lại tiếp tục margin việc tức là là dạ, không nghe cảnh báo của Dũng việc không bán dần ra việc lại muốn gì ạ à, ăn cho nó no bụng ăn cho muốn đầy mồm ăn kiểu gì chắc nữa thì chúng ta cũng thấy là ăn nhiều quá thì kiểu gì nó cũng gì ạ à, nó sẽ cũng thủng dạ dày đúng không nó ép chúng ta phải bán ép cho phải bán ngày mai hoặc ngày kia nó hồi cho tăng tốc lại nữa là chúng ta lại tiếp tục không dám mua vào sau đó nó lên đến đỉnh chúng ta lại mua vào đấy là chúng ta lại tiếp tục mắc những cái gì à, lý do tại sao chúng ta mắc đỉnh game đấy nhé chiều hôm nay Dũng sẽ chia sẻ chúng ta về những cái cổ phiếu gì ạ à, mang tính chất là penny mang tính chất là sàn gì ạ à. những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhưng nếu thị trường nó như thế này mà bảo chúng ta mua vào thì điều gì sẽ diễn ra nếu cổ có thể là chúng ta sẽ gì ạ à, sẽ giết anh em chị em mất đúng không ạ đúng không nếu thị trường nó đang như này bảo chúng ta bắt đáy thì điều gì sẽ diễn ra nên ở đây anh chị em thông cảm là khi mà thị trường nó đang đặt đỉnh khi mà thị trường nó đang biến động mạnh thì cái việc mà phải bán ra việc phải thoát ra việc phải dừng giao dịch đó là một trong những bài học rất quan trọng đối với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta hãy dừng giao dịch nếu chúng ta chưa hiểu về rõ thị trường hãy đừng có tham lam tham lam là chúng ta sẽ là đánh bạc đúng không đầu tư chứng khoán là đánh bạc ai đang đánh bạc thì hôm nay chúng ta biết là đấy là lý do tại sao chúng ta mất tiền đó là lý do tại sao chúng ta gì ạ không kiếm được lợi nhuận đó là lý do tại sao trong thị trường này chỉ có một ít người chỉ có 5 phần trăm hoặc dưới 5 phần trăm các nhà đầu tư thành công còn lại phần lớn là chúng ta đang bị thất bại còn lại phần lớn chúng ta gì ạ những nhà đầu tư F0 đợt vừa rồi tưởng là kiếm được vài chục phần trăm lợi nhuận thì chúng ta thấy là nghe vẻ rất là oai nhưng chỉ một phiên giảm rất là như thế này thôi là chúng ta đã mất toàn bộ lợi nhuận trong suốt quá trình tích lũy trong suốt quá trình thời gian vừa qua hãy dừng giao dịch nếu chúng ta chưa hiểu rõ về thị trường hãy dừng giao dịch nếu chúng ta không có kiến thức hãy dừng giao dịch nếu chúng ta không nắm rõ được thị trường nó vận động ra sao và các bạn biết rằng các bạn có thể trở thành những nạn nhân trở thành những con bạc mà các bạn không biết con bạc khát máu các bạn cái lòng tham chúng ta ở ờ, uh, chứ mất giới chứ bạn biết rằng nói ông ăn tham quá nhìn đến lúc nào đó chúng ta thấy rằng là câu chuyện của rất nhiều người khi mà tham lam mua bán mà chúng ta không kiểm soát được cảm cảm xúc mua bán mà không kiểm soát rủi ro thì đó là lý do chúng ta trở thành những con bạc mà chúng ta không biết bà lão đánh cá vàng câu chuyện mà lãng quánh nghĩa vàng khi mà chúng ta thấy là muốn thế ạ muốn rất nhiều thứ đúng không muốn đầu tiên là muốn uh, cái máng lợn đúng không dần dần chúng ta sẽ là muốn bao nhiêu thứ và cuối cùng trở về máng lợn vậy chúng ta cũng đã trở về máng lợn chưa có bao nhiêu anh chị em đã trở về máng lợn chưa bởi vì chúng ta muốn quá nhiều cái gì cũng muốn đã như thế rồi vẫn muốn và đây là những cái gì mà chúng ta cần phải biết à, Dũng không muốn rằng là nói điều này để làm gì ạ à? Dũng mua ảnh hưởng đến uh, anh em nhưng Dũng phải nói để anh chị em hiểu rõ rằng là tất cả những cái điều gì Dũng đang nói ở đây muốn chia sẻ anh chị em đây để giúp anh chị em hiểu rõ về thị trường nó đang vận động như thế nào ở một vài các anh chị em thấy nó có cổ phiếu BMI này hôm trước Dũng đã nói với anh chị em là đây là một cổ phiếu mà Dũng đã đưa ra điểm mua anh chị em nhớ không ạ có một cổ phiếu mà Dũng đưa đưa điểm mua sau đó một thời gian Dũng bảo là cổ phiếu này cần phải bán ra nhưng nhiều anh chị em lại không mua không bán lại muốn giữ lại thế thì nó lỗi này lỗi tại ai đúng không lỗi tại ai đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải thoát thoát thoát thoát thêm ra một lần nữa xin cảm ơn và chúng ta đang nói về thị trường nên Dũng muốn tranh thủ đôi chút để nói với anh chị em là hãy không bao được phép sử dụng margin khi thị trường đạt đỉnh đúng không và chúng ta đã thấy là tất cả những gì Dũng nói với anh chị em từ cổ phiếu gì ạ dầu khí gấp 3 lần tài khoản nhưng nó sẽ điều chỉnh nó đã diễn ra từ thị trường chung phân phối nó đã diễn ra từ những khoảng trống chạy nước rút diễn ra từ các cổ phiếu dẫn đầu nó đã diễn ra và từ việc mà rủi ro về hệ thống hôm qua nó cũng diễn ra từ rủi ro về margin nó cũng diễn ra đúng không tất cả nó diễn ra hết và chúng ta biết rằng là những cái điều đó nếu anh chị em biết rằng là Dũng đã biết được những cái gì à, cảnh báo như vậy rồi mà chúng ta gì ạ thường là chúng ta không nắm rõ được thì chúng ta gì ạ sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ lại tiếp tục trở thành những nạn nhân mà nạn nhân thì chúng ta biết điều gì diễn ra một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có những kiến thức để chúng ta có thể tiếp tục hành trình cùng Quang Dũng đi. Xin cảm ơn rất nhiều.